Ok, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em mày. video này Khải sẽ lên uh, mua 100 rương và Khải sẽ mở cho anh em xe nha em ơi. Ngày hôm nay thì uh, cũng uh, <clears throat> vừa đi phong độ xong mà Khải định đi ngủ á. Mà Khải mua 100 rương này, Khải test mở cho anh em xem nha. Nói chung thì 100 rương thì Khải mua giá cũng khá là mềm thôi nè. Ok, để Khải nên <clears throat> Khải mua rồi Khải cắn cho anh em xem 100 rương thử ra gì nha anh em ở video này thì à, không bao nhiêu hơn anh em cho khải một like chia sẻ video và đừng quên ai chưa nhấn nút đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh em ơi ở video server này thì khải sẽ tiếp tục làm những video về đồ tím cũng như là mở khui trang bị cũng như là ép đồ tím cho anh em xem anh em xem thì cứ đỡ lại cho khải một đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi nha anh em ơi <clears throat> hãy à, lên cho anh em xem <clears throat> mù trăm rương ok đây em mời <clears throat> đâu này khuyến mãi khuyến mãi không mm <clears throat> <clears throat> đâu rồi để lấy trăm rương này mày phải tốn 100 xô qua bên này để mua rương này tại vì nó đã ở bên này á em đó bên này á trai trở về phi nhanh hàng huyết <coughs> ngày đến phía lâm an người bò lắm mua thằng em à, băng chỗ quýt nha nè 400 rương là banh tiền thôi dùm luôn nè Thôi tao đã mua nè mày Rồi, ban tiền nè mày Muốn màu gì?

0, 7, 1, 7, 3, 2 Rồi ok, bây giờ mở rương này mày rồi về bỏ rương anh em ơi 100 rương anh em về trải nghiệm anh em à đánh ai chi anh em mệt mở rương gì mở rương anh em ơi 100 rương xem được gì đây <clears throat> có độ gì này ta còn không vào rồi ok ok Rồi, mở này ơi. <coughs> gì đây, gì đây, gì đây. Đừng lấy lấy Aclon uh, à, giữ đồ à. lon giữ đồ à. Nhiều lắm, nhiều lắm. Thì đứng sẵn ba lan luôn. 100 rương nha nam. Kiếm rương vũ khí coi. Chủ yếu mở kiếm rương vũ khí nè, không cần gì nhiều nè. Yếu kiếm rương vũ khí là đầu tiên. Chủ yếu là kiếm rương vũ khí là đầu tiên nè. dùng vũ khí anh em xem uh, cho một like chia sẻ chơi nha anh em ơi được khai lóc ảo được khai mở này mở vài rương trước cho anh em xem này 100 rương dây ôi hai món hoàng kim đủ xanh Yeah. ok đây tiếp tục nón ôi cái tổng nón kim của người ta đầu kim thổ kim rồi em tiếp tục uh, lọc ạc à lọc ạc giữ uh, ờ, phổi tím mà phôi tím nào xài được thì sẽ giữ lại nha anh em Rồi, tiếp tục Áo Rung vũ khí áo Một Thủy rồi, toàn hai dòng thôi nữa mà Nón Ôi, nón thủy đẹp này, nón thủy đẹp 6, 5 dòng được này Thủy Áo kim <laughs> Trời, má toàn áo kim hai dòng Má cái áo kim hai dòng này nó shop nè Cái này đủ AC như là Bem <clears throat> lệnh bài bot nè Má mỗi từng món từng món khá là hấp dẫn nè kim kim à, kim ba dòng cũng được giá cũng bán được à, vài chục vạn bù lỗ nè mọc hai dòng sốt đi rồi tiếp tục này đây hóa trời ơi đây kim mình đang cần đại hóa anh em ơi áo áo kim <clears throat> áo áo cái bàn sốt mẹ đóng thủy áo ôi áo hỏa Đại kim Đồ xanh Ừ Đón hỏi em dòng được được được Hả Trời ơi thổ không Dây Mở Trời Sốt này mà ơi Sốt mới đồ Kim sốt này Đại kim Thổ ba dòng Áo Nón Đại kim Trời hai cái đại kim Đầu đầu gờ Dây mọc <clears throat> Nón thủy sốt Nón hỏa sốt ông hỏi số nón kim ba dòng nón kim ba dòng hơi phèn nha dây thố số nón kim ba dòng hơi phèn quá số dày mọc tiếp tục shop không được tiền à, được tiền vàng này. ơi trời nón kim áo mọc áo hơi nón kim thì là quá kiếm cái đây à, kiếm cái đây họ với bao tay họ này em ơi rồi, một thằng. Nón, nón thủy cũng được, nón thủy cũng được. Nón tiếp. ui nón thủy nữa. Đủ nón thủy nhiều dữ ta. Áo, áo họ. Rồi, shop này nè mà. Shop này. À, mấy cái à, mấy cái phôi mà được được khả sẽ vứt qua làm phôi để nó đi ngoài bán vài chục vạn thu thu lỗ được nè không còn nhiều bán vài chục vạn thôi đồ người ta bán cả trăm vạn mình bán vài chục vạn thôi nè ví dụ như phôi ba dòng thì người ta bán hai ba trăm vạn thì mình bán uh, ít thôi 50 vạn 60 vạn ai mua thì mua nè họ muốn ép thì họ ép nè muốn thủy luôn nè giày <laughs> mộng nè đó nấu họ đẹp nè nóng thủy đẹp nè nóng thủy đẹp hay cho đỡ lại nè mấy cái mấy cái đẹp đẹp hay cho đỡ lại cho anh em xem ui áo này sốt đi ở đó chi rồi biết đủ chỗ ông ta chắc là quên mất rồi rồi mới dùng rương xong tiếp tục anh em ơi Áo Áo Đai rồi Đai họ rồi Đai họ rồi Đó Ừm Hàng về hàng về Hàng về <clears throat> Ngon một rương vũ khí nè em Có mấy kim nha anh em Tiếp tục Đụng cái này dính rồi anh em Dính rồi dính rồi Dính rồi Áo Áo thổ Áo họ bốn dòng được nè Ờ uh tiếp tục áo họ ba dòng nón mật nón kim trời ơi trời ơi trời ơi áo thổ ba dòng toàn rác không vậy toàn rác không vậy trời toàn nón thủy nón họ này đồ nón thủy đẹp không nè mà nón họ nữ xấu dòng nè à bán ghi shop thôi tiếp tục anh em ơi tiếp tục anh em ơi sự đã qua trái tim vẫn luôn khắc ghi bóng hình nhau dù có đến muôn ngàn sau dù muốn rồi tiếp tục <clears throat> này shop này không hóa ba dòng shop thủ số ba dòng shop đi mà không ai ép ba dòng này được mẫu rương vũ khí này mày, ơi rương này bèo bán được 5 kim rồi nè tiếp tục nó ui sao mẫu được ui lắc mở lần hai cái luôn rồi nón áo đây đây sao toàn áo vậy vậy áo nữa còn áo không số áo mộc ừ, áo mộc cái băng xài được nha nón thấy nón mộc nón mộc giày thổ trời ba dòng áo họ năm dòng được áo thủy ba dòng được rồi áo hỏa 4 dòng ôi áo mọc 5 dòng vãi nồi nha tiếp tục dựa cho xe đây mọc này. chưa có nào gọi là để mình xài cả nè áo xấu dòng này. gồm hết về xe rồi ngoài bán xong lượng em ơi rồi tiếp tục nón giày Đại lưng đâu Đủ xanh nhảy chỗ khác đi nè mà sao nhỏ vậy Đại đến trung tâm đi Ra hai cái đai mà hai đai kim nữa nè Đâu thì Tiếp tục nè Nón Áo Tìm đai lưng họ chua dữ Trời ơi à, Nhỏ thiệt em ơi Nhỏ thiệt em ơi Cái gì mà không có cái một cái đai nào đâu em mấy chục cái rồi năm chục rương rồi em năm chục rương rồi không có đai nào luôn áo thiệt sự hai cái đai kim từ vâng, soi nón mộc năm dòng áo kim giày thủy nón kim nón kim này sốt áo thổ nón thổ nón thổ sốt luôn áo nón nữ kim sốt luôn áo mộc được áo thủy sốt áo họ áo kim Trời ơi, toàn hội gì đâu không anh em ơi Làm đùm quá anh em ơi Đỡ mà tìm qua đây lưng hơi bị căng nha 100 rương nha anh em Cố gắng kiếm ra lưng họ ép anh em ơi Nếu ra ra lưng họ Khải sẽ tiếp tục ép ra lưng họ nha anh em Đủ Khét quá khét quá rồi, Khải cắt hết voi rồi Khải sẽ tiếp tục uh, ờ, và tiếp anh em xem video này mà khu 100 rương này cảm thấy ờ, hay mà ủng hộ thì đừng quên cho Khải một like ủng hộ cho nha anh em Đừng quên nhấn nút đăng ký nha nó Bao tay Đó bao tay nha bao tay nha nón giày, trời ơi bao tay họ với gì vô đây lần họ đây, bao tay áo nón áo ui trời toàn áo thôi nè mày toàn áo thôi nè mày giày thủy nón nón xốp ôi áo họ áo mọc xốp họ mọc xốp kim họ mọc rồi ok anh phong ca đâu mộng đây anh ơi được một bao tay cho anh phong ca này bốn dòng bao tay kim đại lý trung tâm em cho <clears throat> tiếp tục khôi trăm phong ca ép bao tay nó phun đồ nè nó nón Vậy trả đủ Toàn nón không Đủ xanh nó toàn nón Họ Xấu dòng Đai lưng Bao tay Không có <coughs> trên phong cao tay nếp này Tay bóng dòng đẹp quá <coughs> đi theo hướng ờ, bao tay mộng là đẹp rồi nè bao tay mộng ép mắt 30 đơn giản mà rồi shop mấy cái này không quan trọng rồi nè thố số Đó. rồi thấy số dòng kim Đó. kim Đó. rồi rương bỏ qua lo anh em ơi còn uh, 41 rương nữa thêm <clears throat> nha em <laughs> ok tiếp tục đây đây đây đây à, hỏi giùm tôi cái đồ gì nữa kìa áo đồ dân đai họ đây anh em tìm đai họ bay hết 10 kim tìm đai họ thôi anh em nó rồi ơi tưởng nó thôi anh em ơi chua quá trở đai mọc trời ơi đai mọc anh em kim số số thấy thấy một một ba dòng thì có thể ép được tại vì dòng mỏng giờ ép lắm nè một tiếp tục em ơi áo áo ui, đục nón tục biển cân áo giày nón trời ơi nhiều không ngoài chơi, nón giày kim trọ giày kim năm dòng nón bọc shop mấy cái nón này xấu quá shop shop shop shop giày nữ 5 dòng ok nón mộc giày kiểm số xong đào sao dòng <laughs> tiếp tục bao tay rồi rồi bao tay mộc áo đủ rất giày đó trời ơi kiếm ra lưng họ chua quá đâu à toàn gì nào đây vậy bốn dòng số số dày một dòng đón thủy số kim thủy mộc ok giao dịch cho xe đã <laughs> anh em đang rất hóng đồ anh em đang rất hóng cái vũ khí nè đồ chắc chắn sẽ mở cái vũ khí nè em ơi đã mở thử cái vũ khí ra cái gì nha anh em dọn đường hả mình sẽ chặt đường không đủ rồi à? tiếp tục còn 18 rừng cuối cùng anh em ơi Anh em à, đang xem cho một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi Một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi Nón Nón Ui toàn nón không à anh em ơi Áo Áo Nón Trời ơi Nón Nón Trời ơi Toàn nón với áo thôi anh em Đậu xanh Nón mọc nón này xấu Sốt đi Sốt đi sáu quán ba thì ép anh em ơi áo mọc được nè nón sốt nè áo nón mọc được nè nón thủy được nè áo kim được nè áo hổ được nè chọn số tiếp tục rồi con này full chưa ok tiếp tục qua con khác nha nè Rồi tiếp tục chín rương cuối cùng À mà có trăm rương mà chưa có cái gì luôn nè Nhỏ quá nhỏ <clears throat> Nón nè Nón nè không chút mở ít ít rương nữa gần mấy chục rương nữa nè Nay gần trăm rương nữa gần 150 rương nè <clears throat> Rồi mở áo bao tay bao tay áo rồi khui cái rương nha nam khui rương nha nam đầu giờ bắt đầu phút cuối khui rương vũ khí nha nam khui rương vũ khí nha giờ giờ cháu rương vũ khí chỗ này đây thôi thì khui rương vũ khí được gì đây khui rương vũ khí nha nam xem thử hàng gì không nha nam, khui rương vũ khí nha khui rương vũ khí nha nam đây giấu vô chỗ này anh em khui này khui uhm, không phải một ô thấy ngon này mày không phải một ô là không phải vì tiêu không phải vì đao này lên Trên đây Gì đây Trời chết mày cái gì Ma Đỡ mở <laughs> trời ơi cái chơi hai dòng thủy đậu xanh gì này hồ phố hồng kim đem trở lên đậu xanh trời ơi <laughs> ôi vài cước đậu xanh thủy hai trì hai dòng chịu rồi anh em ơi đây anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi <clears throat> à, nhỏ quá <laughs> bình sát và sát thương nô một mình sang một trăm sang thương một trăm sang thương sang thương một trăm điểm một trăm phần trăm rồi ok rồi bói cái bàn tay dưới vừa rồi là gì đây chưa bói hai cái máy này nè bạn bàn tay họ rồi Dạ, thổ shop luôn rồi Thử shop Wow, toàn shop rồi em ơi Hồi trăm rưỡi toàn shop Shop họ Một Nó chơi mất thời gian <laughs> Ok, cảm ơn em xem video này và đừng quên đỡ lại cho Khả một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Chúc em xem video chúc em xem video vui vẻ nhá. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông đăng ký nha anh em, nhấn vào nút chuông để theo dõi những buổi trực tiếp trên kênh của Khả nha anh em ơi. Cảm ơn em rất nhiều.